Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh Tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiếng bóng đá nhá. Thì uh, trong video ngày hôm nay Tiếng sẽ tiếp tục nhận định thêm cho anh em một trận đấu uh, tại Serie A nhé anh em. Trận đấu muộn giữa uh, trận đấu muộn giữa uh, Atalanta với Empoli. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy, thì uh, khuya ngày hôm nay cũng có rất nhiều trận đấu khác được diễn ra từ các quốc gia đấy thì uh, riêng cái trận đấu tại cái giữa cái thằng Sassuolo với Spezia này đó cùng với cái trận đấu à, à, cùng với cái trận đấu tại giải Đức giữa cái thằng Mönchengladbach với Bremen thì Tiến cũng đã lên video nhận định cho anh em tại cái kênh uh, uh, Tiến bóng đá đây anh em có thấy này trận đấu giữa Sassuolo với Sevilla diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút hôm nay và cái trận đấu giữa uh, và cái trận đấu giữa Mönchengladbach với cái thằng Bremen diễn ra vào lúc 2 giờ 30 đó phim hôm nay thì hai cái trận đấu này Tiến đã lên cho anh em cái video đến em soi kèo à, cũng như là tham khảo tại cái kênh tiếng bóng đá đó anh em có thể vào cái kênh này để tham khảo hai mã kèo này nhé và đừng quên để lại một lượt đăng ký cho cái kênh mới tiếng bóng đá này của tiếng để tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video uh, uh, cho anh em tham khảo về các mã kèo sắp tới đó và đặc biệt là cái kênh này tiếng sẽ uh, tiếng sẽ đẩy lên thêm nhiều video vào cái kênh này và sẽ đẩy mạnh cái kênh này lên để cho anh em uh, uh, tập trung soi kèo uh, nhiều hơn vào cái kênh tiếng bóng đá này đấy thì cái kênh tiếng bóng đá này của tiếng là cái kênh mà tiếng mới lập đấy cho nên anh em uh, à, nên anh em tìm kiếm cái kênh tiếng bóng đá này trên youtube thì chắc chưa có đề xuất từ youtube đâu nên anh em tìm chưa có ra được cái kênh này đó thay vào đó anh em có thể tìm đến cái kênh tiếng bóng đá này của tiếng bằng cái cách là gõ cái tên miền anh em thấy không tiếng bóng đá 68 anh em gõ trực tiếp lên cái thanh công cụ tìm kiếm của youtube tiếng bóng đá 68 đây anh em tìm ờ, trực tiếp như vậy là nó sẽ ra được cái kênh tiếng bóng đá tiếng bóng đá này đấy và cái cách thứ hai là anh em vào cái kênh tiếng soi kèo của tiếng đó anh em ấn vào cái chữ kênh đây thì à, nó sẽ có đề xuất thêm cái kênh tiếng bóng đá đó ok thì anh em nhớ đăng ký hai cái kênh này giúp tiếng nhé để tiếng à, có thêm nhiều động lực nha anh em ok thì à, quay lại với cái video này tiếng uh, uh, quay lại với cái video giữa Atalanta và Emory này trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ uh, kèo cho anh em thì uh, uh, cũng như là phân tích nhận định về trận đấu thì anh em hãy đi với tiếng xem sơ qua về cái mức kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây thì hiện tại đội chủ nhà Atalanta chấp đổi cách lần lượt với các mức chấp từ 1.25 một hòa 1.5 cho đến nửa một cả trận này đấy còn có mức tài xỉu 32 75 3 hòa 2.5 rồi 3.25 rất là nhiều mã kèo luôn nha anh em đó rồi mã kèo tỷ số này thì hiện tại cái trận đấu này đã có cái mã kèo gốc cũng như là cái thẻ phạt rồi nha anh em đấy thì ờ, mức kèo gốc mà nhà cái đưa ra trận đấu này khá là cao đó chính là mức 10 ờ, hòa tại góc 10 hòa cả trận đó với mức là một ăn 0.82 còn về xỉu sẽ là một ăn một luôn đó rồi cái tỷ lệ nhà cái đánh giá ở cuộc à, đối đầu này à, là về mức tài khá là cao nha anh em ok thì à, à, trước khi mà tiến đưa ra một cái tỷ lệ kèo phù hợp nhất để cho anh em uh, tham khảo ấy thì anh em hãy hãy hãy, hãy uh, nghe tiếng tâm sự một chút về những gì mà tiến muốn nói với anh em nhé thì uh, uh, mấy hôm nay cũng như là dạo gần đây có rất là nhiều anh em đã hỏi tiếng là các mặt kèo mà tiếng cho trên nhóm có có có chuẩn có uy tín không mà sao lại bảo trên nhóm là là mã kèo chuẩn mà trên youtube chỉ là tham khảo thì tiếng sẽ giải thích cho anh em cho anh em hiểu nhá thì trên youtube bắt buộc tiếng phải đẩy nhanh cái video lên trước một ngày nửa ngày đến một ngày đấy thì tiến phải lên video như vậy thì mới có đề xuất từ youtube thì anh em mới lên youtube gõ tìm kiếm nó mới ra được cái video để cho anh em tham khảo đúng chưa anh em đấy còn nếu như mà tiếng đăng cận giờ quá thì anh em sẽ không tìm được cái video đó để mà anh em xem tham khảo đâu đó cái đó phải thông cảm cho tiếng nhá cũng vì lên video sớm nên ờ, không có được nhiều mã kèo cũng như là không có được cái thông tin uh, chính thức về cái đội hình ra sân của hai đội đấy nhưng mà trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình ra sân chính thức của hai đội cũng như là biết được cái đội đó chơi với sơ đồ gì rồi có cầu thủ nào chấn thương hay là ra sân ra sao đấy và đội nào cần điểm thì cái lúc đó tiến mới ờ, có thêm nhiều cái thông tin và soi kỹ càng lại với cái lối chơi của các đội đó về cầu thủ ra sân với sơ đồ gì rồi thiếu ai bắn ai rồi chơi với uh, cái tỷ lệ uh, là là ai là đội cần điểm hơn nói chung là tiến phải sâu rất tỷ rất là kỹ càng luôn xong rồi mới đẩy riêng lên trên nhóm đó cái đó gọi là mã kèo chuẩn mà tiến đẩy trên nhóm cho anh em anh em nhớ nhá mã kèo chuẩn ở đây không phải lăn 100% mà nó chỉ là một cái phần nào đó xét về những cái yếu tố để tiến đưa lên cái cái mã kèo cho anh em chơi mà thôi chứ không phải như anh em mà chơi thích kèo nào vào kèo đó cứ thấy đội chấp cao là vào anh em chơi như vậy thì thì thì không có đường nào lời đó anh em đấy đâu phải đội chấp cao là sẽ ăn đâu đúng không đấy riêng ví dụ như đội đội trận đấu này và Atalanta nó chấp 1.25 đi rồi lỡ như trận này nó nó nó thua 0-1 trước Empoli rồi sao đúng không sao mà mình biết trước được cái trận đấu bóng đá mà làm sao biết trước được bởi vì mình phải phân tích kỹ càng cái trận đấu hả vào coi mã kèo nào phù hợp rồi phải vào đấy còn cái việc mà mà trên youtube thì do tiếng nhận định sớm nên anh em phải thông cảm là là chưa có nhiều thông tin nên mà sao mà mà nó được ờ, chính xác cho được đúng không chỉ là dừng ở mức tham khảo thôi đó tuy là tham khảo nhưng mà tiến vẫn nhận định phân tích rất là kỹ luôn chứ không phải là nói vui nói cho vui rồi rồi đưa mã kèo tàu lao cho anh em đó <coughs> thì à, nói tóm lại <coughs> những anh em nào mà đang thua tha xa bờ mà thật sự muốn gỡ gạt và muốn vào nhóm cùng đầu tư một cách hiệu quả nhất với cái tem của tiếng bóng đá cũng như là à, à, những anh em nào mà có nhiều kinh nghiệm về banh bóng mà chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến. Đấy, thì anh em tìm tới Tiến, Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm với hai cái điều kiện với hai điều kiện nha anh em. Thì cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí, Tiến không thu một đồng phí nào từ anh em hết. Nhưng anh em phải đáp ứng được hai cái yêu cầu mà Tiến đưa ra. Thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là từ 1 đến 2 củ trở lên. Anh em nhớ nhé cái số 4 của anh em ít nhất cũng một hai củ trở lên đấy thì với cái số 4 đó tiến mới dễ dàng để chia kèo cho anh em cũng như là dằn lại các tỷ số cho anh em ờ, đỡ thua tha trong các mắc kèo và dễ kiếm lãi nhất ok nhé anh em đó còn với số vốn mà vài trăm k thì tốt nhất á, là anh em đừng có tìm tới tiếng anh em để cái số vốn nó mà ăn uống cà phê đi hay là đưa bồ bịch bạn gái rồi đó đi chơi đi đúng không anh em anh em cầm vài trăm không có đường nào mà ăn lên vài củ vài chục củ đâu đâu anh em đừng có suy nghĩ tới cái việc đó rồi có nhiều anh em mà cầm vài trăm vào á rồi rồi xin kèo để đánh bên ngoài qua thầu qua cò nữa đó anh em chơi như vậy để làm gì chơi bên ngoài qua thầu qua cò gọi là mất tiền ngu đó anh em anh em chơi bên ngoài ờ, qua thầu qua cò đi ví dụ như kèo này đưa 1.25 Atalanta ăn là 2.04 nhưng mà anh em chơi bên thầu qua cò nó dẫn đưa mã kèo này nhưng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là 0.7 0.8 thôi đó anh em thắng thì nó sẽ cắn được một khúc từ anh em anh em thua thì anh em cũng là người chịu thiệt nó anh em thua nó dẫn được qua hồng tình em nhưng mà nó chả mắc mấy cái gì hết tốt cái gọi đó phải là chi ngu không đấy nói thẳng là như vậy nha nếu mà tiến có nói gì mà mà mạo phạm đến em thì cho tiến xin lỗi xin lỗi anh em nhưng mà tiến chỉ nói thật lòng thôi đấy nếu như mà anh em hiểu được những gì tiếng nói thì chắc chắn anh em sẽ bỏ ngay cái việc mà chơi qua đầu qua cò vì cái việc bây giờ cái thời hiện đại 4.0 anh em chơi trên trang nó rất là đơn giản luôn chỉ cần anh em có một cái tài khoản ngân hàng mà thôi đấy có xài cái chuyển khoản online thôi thì mình mình tự chơi mình thắng thua cũng chả ai biết hết đấy không có phiền đến ai luôn đúng không anh em đó nói tóm lại chỉ cần hai yêu cầu thứ nhất thì ờ, vốn ít nhất một hai củ trở lên thì tìm đến tiếng cái vấn đề này tiếng nói nhiều rồi còn vấn đề thứ hai là anh em chơi cùng trang với tiếng nha thì cái việc mà chơi cùng trang với tiếng thì bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng và có xài cái chuyển khoản online có gọi là internet banking đấy để anh em có thể ờ, nạp vốn cũng như là rút vốn về cái số tài khoản của anh em đấy nếu như mà anh em đạt được hai yêu cầu đó thì anh em hãy liên hệ cho tiếng nhớ anh em đấy thì uh, nói chung có nhiều anh em mà mà còn ngại cái việc mà chưa biết chơi trên trang như thế nào thì không sao cứ đủ hai yêu cầu đó thì cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em một cách mà nhiệt tình nhất tiến tiến tiến sẽ chia sẻ và hướng dẫn một cách mà dạng như là là uh, kỹ lưỡng nè để cho anh em nhanh chóng biết cái cách chơi về trang nói chung nó đơn giản lắm anh em tiến chỉ hướng dẫn một lần thôi chắc chắn anh em sẽ gành về cái cách chơi trên trang thôi và và anh em chơi anh em sẽ khoái và anh em sẽ bỏ ngay cái chơi thông qua thầu qua cò luôn tiến chân chắn là như vậy đấy và với những mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra tới cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em ấy thì uh, anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước nha đây thì hiện tại anh em có thể thấy này uh, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem qua về cái sơ đồ ra xăng dự kiến của hai đội nhé đây thì ờ, đội chủ nhà Atalanta sẽ ra sân với cái sơ đồ là 3412 đấy thì cái cặp tiền đạo mà mà cao nhất của đội bóng này đó chính là Lukman với Zapata đấy thì cái tiền vệ hậu công cho hai cầu thủ này đó chính là à, ờ, Basalic thì dạo gần đây cái cặp tiền đạo của cái thằng Atalanta này thi đấu rất là tệ nha anh em đó như anh em đã thấy này đây ở 4 trận thi đấu gần nhất thì cái hàng tiền đạo này của Atalanta chỉ ghi đúng một bàn duy nhất trước cái thằng Leicester thôi còn lại cái hàng thủ cũng thi đấu khá là tệ luôn khi phải nhận đến 6 bàn thua đấy một cái phong độ ờ, rất là tệ của Atalanta đấy và và về đổi khách thì uh, huấn luyện viên uh, uh, Zanetti sẽ tung cái đội hình dự kiến ra sân đó chính là 4312 và cái cặp tiền đạo của đội bóng này đó chính là uh, Sachiano cùng với Kabuto đấy thì đây Tiến nói đây sơ qua cũng chỉ là những cái cái sơ đồ mà dự kiến thôi anh em chắc chắn là sẽ có thay đổi rất là nhiều khi mà ra sân chính thức đấy đây chỉ là những cái sơ đồ mà nhà cái đưa ra cũng như là những cái chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi anh em nhớ nhá đấy cũng như là về các cầu thủ chấn thương này anh em cũng đừng có nên bận tâm quá vì chắc chắn trước giờ bóng lăn khi mà các cầu thủ này chắc chắn cũng sẽ có cầu thủ ra sân thôi vì mình à, đây chỉ là những cái thông tin à, của chuyên gia mà nhận định thôi thấy chấn thương rồi báo vậy thôi nhưng mà ai biết được trước giờ bóng lăn nó sẽ à, uh, bình phục chấn thương và ra sân thì sao đúng không anh em vì vậy mà uh, trước giờ bóng lăn sẽ có những mã kèo chuẩn mà tiến đưa ra hơn cho anh em trên nhóm anh em nhớ nhé đấy và nhìn vào bảng xếp hạng anh em thấy này Atalanta thì đang đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng với 42 điểm sau 26 vòng đấu còn cái thằng emuli thì lại có 28 điểm sau 26 vòng đấu và nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại thì à, cái thằng Atalanta này à, vẫn còn nguyên cái cơ hội lọt chân vào top 4 cũng như là top 5 của Serie A để cạnh tranh một cái vé dự cúp C1 châu Âu ở mùa tới đúng không anh em đấy vì Atalanta hiện tại chỉ kém Roma lần lượt là với 5 điểm cách biệt mà thôi và kém vị trí top 4 gần nhất là Milan với 6 à, điểm cách biệt thôi đấy mà phía trước còn đến 12 vòng đấu nữa mỗi cơ hội hoàn toàn còn với Atalanta anh em nhớ nhé còn về đội khách uh, Emboli thì uh, à, các vị trí của thằng Emboli hiện tại cũng khá là an toàn khi mà bỏ xa cái nhóm nguy, nguy hiểm đèn đỏ gần nhất là Verona ở vị trí 18 uh, à, tới 9 điểm cách biệt đấy một số điểm một cái khoảng cách khá là an toàn cho Emboli và cái mục tiêu của Emboli ở mùa này chắc chắn chỉ là cái cái trụ hạng ở cái mùa giải năm nay thôi vì không còn cái mục tiêu mà để cạnh tranh gì nữa cho Emboli nữa rồi và với số điểm hiện tại thì cũng là khá là an toàn cho Emboli đấy còn nhìn về phong độ em có thấy này hai đốm này dạo gần đây có phong độ tệ như nhau nói thẳng là như vậy nha anh em Na, e- Atalanta thì trải qua 4 trận liên tiếp với 3 thua và một trận hòa đó còn uh, Empoli cũng trải qua 7 trận gần nhất với 4 trận thua và 3 trận hòa một cái phong độ phải nói rất là tệ của hai đội bóng này nhưng mà trước đó thì hai đội này cũng có điểm chung với nhau là đều có được hai chiến thắng và một hòa này đây hai chiến thắng và một hòa ở ba trận gần nhất trước khi mà trải qua cái chuỗi 7 trận uh, uh, cái phong độ đáng trách này và tiến sẽ cho xét cho anh em ờ, xem về cái thành tích sân nhà cũng như sân khách của hai đội đây thì ở hai trận gần nhất trên sân nhà tại Syria thì cái thằng Atalanta này cũng chỉ có được một trận hòa mới đây trước Udinese và trước đó thì ờ, Atalanta phải nhận thất bại 1-2 trước cái thằng Lecce đó một cái đội cửa dưới nhưng mà Atalanta vẫn phải thất bại trước Lecce còn về đội khách uh, ờ, Emuli ở ba trận đấu gần nhất thì Emuli cũng đều không biết được cái mùa chiến thắng khi mà gần nhất trận hòa của Empoli là trận hòa 1-1 trước cái thằng Fiorentina và mới đây nhất lại à, phải nhận thất bại 2-1 trước thằng Monza đấy trước đó còn thua Roma với tỷ số 2-0 nữa, em, nữa nè anh em đấy thì cái phong độ của hai này khá là tương đồng với nhau nhá và anh em hãy xem thêm về cái uh, cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây thì ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất thì Atalanta có lợi thế hơn khi mà có được hai chiến thắng một trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước cái thằng Empoli mà thôi và cái trận lượt đi cái trận lượt đi ở mùa giải Serie A ở mùa này thì Atalanta đã đánh bại Empoli ngay trên sân nhà của Empoli với tỷ số là 2-0 chung cuộc thì tiến sẽ cho anh em xem qua này ở trận này Atalanta chấp đội chủ nhà Empoli với mức chấp là 0.75 đấy và ở trận đấu này họ đã về chỉ có chín góc mà thôi chỉ về có chín góc mà thôi nhưng đây là cái giai đoạn lượt đi hai đội còn chưa có bắt nhịp vào cái Serie A đấy anh em cũng ờ, và và cũng thêm với việc là là cái thằng Atalanta trận đấu này có bàn thắng khá là sớm đó và có bàn thắng ngay trong hiệp 1 kiểu như là đã thắng hay không rồi nên sẽ nhường thế trận dành cho cái thằng Empoli nên Empoli chắc chắn là là với cái thế mà muốn gỡ hòa chắc chắn sẽ tạo ra được nhiều không nguy hiểm và cái vấn đề mà góc trên thằng à, à, góc với 7 góc ship trên với hai góc của thằng à, Atalanta là cái chuyện bình thường nha anh em đấy và trận đấu này khi mà đã thắng hay không thì anh em thấy đấy Empoli đã kiểm soát bóng hoàn toàn trước cái thằng Atalanta để tìm cái bàn thắng gỡ hòa thì bóng đá bây giờ là vậy anh em cái đội nào mà kiểm mà mà đã chiếm lợi thế thì không cần phải bung sức làm gì hết Điều nhiều thế chặn cho đội còn lại để dưỡng sức dành cho những trận đấu tiếp theo cái đó là chuyện bình thường đúng không anh em đấy nhưng mà tổng kết lại ở trận lượt đi thì Atalanta đã chấp đội chủ nhà 0.75 nhưng đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 đó và ở trận đấu này Tiến cũng đã cho anh em cái mã kèo là Atalanta chấp 0.75 và ở trận đấu này thì anh em cũng đã hấp full cái mã kèo này anh em nhớ không đó ok thì quay lại với cái chặn lượt đi đây cũng như là cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra hiện tại <coughs> ở chặn lượt đi thì chỉ chấp 0.75 thôi nhưng ở chặn lượt về này thì tỷ lệ chấp đã tăng lên đến 1.25 cho mức kèo chuẩn đó cùng với đó là một hòa và 1.5 đấy thì anh em thấy này với cái tỷ lệ kèo này thì uh, uh, tuy là tiếng gắt kết cái thằng Atalanta nhưng mà cái phong độ gần đây của nó tệ khá là tệ khi mà không biết được mùa chiến thắng nè 2-1 rồi 0-0 trên sân nhà đấy còn à, sân khách thì cái thằng à, à, anh em để ý này sân khách thì cái thằng Empoli cũng đã phải trải qua ba cái trận à, thất bại à, hai thất bại và một trận hòa ở ba trận liên tiếp nói chung là cái phong độ của hai đội này rất là khó đoán và ở cái trận đối đầu này cũng rất là khó đoán về cái kết quả cũng như là cái tỷ số ra sao luôn đấy nên tiếng khuyên anh em tuy tiếng kết thằng Atalanta nhưng mà tiếng sẽ không khuyến khích là anh em vào cái mã kèo chấp cũng như là cái mã kèo tài xỉu của trận đấu này đấy thay vào đó thì tiếng sẽ có một cái mã kèo chuẩn hơn cho anh em đây anh em thấy mã kèo thẻ mã kèo góc không đây mã kèo góc ở trận đấu này nhà cái đưa ra đến 10 hòa chứng tỏ là cái tỷ lệ về tài kèo tài gốc ở trận đấu này nhà cái đánh giá khá là cao đấy với mã kèo mà tài gốc 10 hòa với mức là mỏ 1 ăn 0.82 với cái mã kèo này thì tiếng ưu tiên cho anh em là về cái mã kèo gốc nhá đó tiếng gắt kết cái mã kèo tài gốc ở trận đấu này đây tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất một mã kèo trận đấu này mà thôi tiến sẽ chốt cho anh em một mã kèo tài gốc 10 cả trận anh em nhớ nhá mã kèo gốc nha anh em đây mã kèo tài xỉu toàn chặn đây anh em thấy này tiếng sẽ chỉnh lại cho anh em dễ thấy tí này đây anh em nhìn kỹ nhá tài xỉu toàn chặn đó anh em chơi kèo thì anh em phải chơi như tiếng thì mới có lãi được chứ đừng có chơi theo cái kiểu hên xui mình phải soi kỹ là là là cái mã kèo nào phù hợp với cái trận đấu nào lúc đó mình hãy nên vô đúng không anh em đó Tiến sẽ cho anh em duy nhất một mã kèo là tài 10 góc 10 hòa, kèo tài góc 10 hòa cả chặn ở cục đối đầu giữa Atalanta với Empoli anh em nhớ nhé, một mã kèo duy nhất này thôi. Đó thì đây chỉ là cái mã kèo mà cho anh em tham khảo mà thôi. Nhưng mà vì sao mà Tiến chọn mã kèo này? Đây Tiến sẽ phân tích cho anh em vì sao mà Tiến chọn mã kèo này nhé. Anh em thấy không? Đây Tiến sẽ cho anh em xem này, ở cái chặng ờ, ờ, ở cái chặng gần đây nhất của cái thằng ờ, Atlanta trước Napoli cũng như là cái trận gần đây nhất của cái thằng Empoli trước Udinese thì trước tiên Napoli Atlanta này trận đấu này cũng đã về đến 14 góc cho cái cặp đấu của Atalanta đến Napoli đó thứ hai là cái trận giữa Empoli cũng đã về rất là nhiều góc anh em thấy này riêng thằng Empoli thôi ở trận mới đây nhất nó đã có được tới 11 góc đó cùng với năm góc của đội khách nữa là đến 16 góc xuất hiện trong cái trận mới đây nhất của thằng Empoli đó và ở cuộc đối đầu này thì trên bảng xếp hạng hiện tại trên bảng xếp hạng hiện tại nè tiến sẽ cho anh em xem một lần nữa nhé đây hai đội không còn cái uh, thằng Empoli thì không còn có mục tiêu nào nữa thì đang sẽ bước vào cái trận đấu này với một cái uh, tâm lý rất là thoải mái đúng không khi mà bỏ sang này tới 9 điểm cách biệt là không có gì phải lo nữa còn Atalanta thì chắc chắn sẽ tấn công toàn tập trước cái thằng Empoli ở trận đấu này đó thì Atalanta với cái sức chơi tấn công tấn công và mục tiêu vào cái top 5 thì chắc chắn là là sẽ chơi kiểm soát thế chặn cũng như là chơi tấn công toàn lực trước cái thằng uh, ờ, Emboli để kiếm cái điểm số để chen cái chân vào top vị trí top 5 thì đó là cái điều bắt buộc dành cho cái thằng Atalanta nếu như mà Atalanta muốn chơi cúp C1 trong mùa sau đó cũng như là cái lối chơi tấn công đó thì nhà thì các chuyên gia đã nhận định là đây Atalanta chơi với sơ đồ là tổng cái tấn công luôn em chỉ phòng thủ với ba người thôi còn lại là à, chê đội hình găng rất là cao với 3412 đó nói chung là chơi tổng về cái mặt tấn công luôn còn anh em thấy này à, còn anh em thấy về cái mặt của đội khách Emuli này đó chuyên gia cũng nhận định là đội này sẽ chơi với cái chơi phòng thủ phản công đó phòng thủ phản công nhé anh em phòng ngự phản công đây thì chơi với sơ đồ là hậu vệ hậu bốn hậu vệ ba cái uh, trung vệ nhưng mà chơi rất là thấp luôn đó nói chung thì cái trận đấu này một bên thì công toàn tập một bên thì chơi mà phòng ngự phản công mà phòng ngự với cái cái cái à, à, hàng à, hậu vệ cũng như là trung vệ rất là dày đặc thì chắc chắn là sẽ rất là dễ xuất hiện nhiều góc và đặc biệt là rất là nhiều góc dành cho cái thằng Atalanta trong trận đấu này nhưng mà nếu như Atalanta mà có chặn có cái bàn thắng sớm anh em thì chắc chắn Empoli cũng sẽ uh, thì chắc chắn là thằng Atalanta có bàn thắng sớm thì chắc chắn nó sẽ nhường lại cái thế trận Empoli và Empoli sẽ xuất hiện nhiều góc hơn đó cho nên tiến không khuyến khích anh em vào cái mã kèo là chấp gốc nha không khuyến khích anh em vào, vào mã kèo chấp gốc hay bộ có anh em chỉ vào duy nhất cho tiến là một mã kèo là tài gốc thôi nhá đó tiến xin nói là một lần thứ hai anh em chỉ vào duy nhất cho tiến một cái mã kèo tài gốc 10 hòa cả chặn với tỷ lệ là bỏ một ăn 0.82 thôi ok thì đây là cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn trong cái cuộc đối đầu này tiến cũng đã phân tích rất là kỹ cho anh em rồi để nếu mà anh em thấy những cái phân tích nhận định của tiến hay trùng máu với anh em thì anh em cứ vào còn không anh em có thể đánh ngược lại đó còn cái việc mà anh em cần vào nhóm liên hệ với tiến qua cái số zalo hoặc cái telegram ở phía dưới màn hình này nhé đấy chỉ cần anh em có đạt được hai yêu cầu tiến đưa ra có một số 4 một hai củ nhớ lên và chơi cùng trang với tiến đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách là miễn phí không có thu lọc thu phí gì cho anh em hết ok thì à, tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em đó thì anh em đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sau kèo để cho cái kênh này của tiến mau đạt cái mốc là một ca sub để tiến có thêm nhiều cái động lực để làm thêm nhiều cái video sắp tới cho anh em nhé còn thứ hai là anh em nhớ ấn vào cái phần kênh phía dưới cái kênh tiếng số kèo này sẽ thấy được cái đề xuất kênh tiếng bóng đá đấy anh em nhớ cho thêm tiếng một cái lượt đăng ký ờ, follow vào cái kênh tiếng bóng đá này nhé đó cách thứ hai tìm được cái kênh tiếng bóng đá này là anh em gõ cái kênh miền tiếng bóng đá 68 ghi trực tiếp không cách ghi trên cái thanh công cụ tìm kiếm của youtube này đó là anh em chỉ cần ghi như vậy anh em tìm là sẽ ra đây đấy ok cho anh em thì ờ, cái kênh này tiến sẽ tập trung tập trung lên nhiều video cho anh em tham khảo về các trận đấu sắp tới nhé ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư